jangi arinting pui tabolunga kadigalung wizu bamliu tadi lague, isso é isoy matsu tingan tatle arinting high lempi pikaizu geram ka ilung ra le He sing na ba yo na li ring ting ga Ting wang ten lang ten kai lu lu khai diệu tiếng ghen ram ca y lung ra lên xuôi mặt dư lane behind you Ding and